một chiều thu mơ sáng tác nhạc phi cường thơ của nhạc thiết kế hữu ý minh trang được thể hiện qua tiếng hát của chị minh tuyết nguyệt phần điểm là guitar thầy đình phước và trải nguyện một chiều thu mơ trời giăng giăng mây tím lặng nhìn đôi chim diêu diếc bên bờ nước xanh đôi ca lờ lờ anh nhớ em nhớ mình quen nhau sau một đêm gió mưa mình trao nhau bài tình thơ đầu hẹn thùng đôi mắt nâu mơn mê lang tóc thề có dòng sông làm chứng mình bên nhau cùng nhau dệt mong cho ngày sau nào ngờ đâu yêu thương rẻ lối tình vui thay màu người vội quá cầu đẹp câu thơ ước hẹn ban đầu ném trôi theo dòng nước mặc cho đêm dài mặc cho ai ai bao không biết nghẹn ngào một chiều thu mơ trời giang giang mây tím lặng nhìn đôi chim dịu dích bên bờ nước xanh đôi cá chiều thu mơ mình tôi lang thang bên bờ sông xưa nghe gió thu dẻo gọi tên nàng nắng thu dù giấc mơ vàng tình thu năm ấy bạn đã thật rồi nhớ chiều thu xưa mình quen nhau sau một đêm gió mưa mình trao nhau vài tình thơ đời thẹn thùng đôi mắt nâu mân mê làm tóc thề có dòng sông ngờ đâu yêu thương rẻ lối tình vui thay màu người vội quá cầu đem câu thơ ước hẹn ban đầu ném trôi theo dòng nước mặc cho đêm dài mặc cho ai ai bảo chiều thu mơ trời sáng xanh mây tiếng lặng nhìn đôi chim diêu dích bên bờ nước xanh đôi cá lừng lờ anh nhớ em chiều thu mơ mình tôi lang thang bên bờ sông xưa nghe gió thu reo gọi tên nào nắng thu dù giấc mơ vàng tình thu năm ấy giờ đã tan nát tan nát thu năm ấy